số lính động viên đang chiến đấu tại chiến trường nước láng giềng. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Putin cho biết, trong tổng số 320.000 binh sĩ thuộc diện được huy động cục bộ vừa qua, có 80.000 người đang trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện Nga đang có khoảng 50.000 binh sĩ thuộc diện trên trong các đơn vị chiến đấu, số còn lại vẫn chưa được ra trận. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, theo truyền thông Nga, phần lớn binh sĩ mới huy động vẫn đang trong các doanh trại huấn luyện của nước này. Tổng thống Nga không nêu ra con số cụ thể là có bao nhiêu đơn vị chiến đấu hay binh sĩ của Nga đang trực tiếp cầm súng tại Ukraine. Cùng ngày 7 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã ra một tuyên bố hiếm hoi phủ nhận lữ đoàn 155 lính thủy đánh bộ của nước này đã chịu thiệt hại không kể xiết ở chiến trường Ukraine. Trước đó trên mạng Internet của Nga, một số blogger quân sự Nga đã trưng ra một bức thư được cho là từ các thành viên của lữ đoàn 155. Trong thư, những người này phàn nàn rằng họ đã bị ném vào một cuộc tấn công không thể hiểu nổi khi đối diện với các lực lượng Ukraine ở phía tây nam Donetsk. Kết quả của cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận của các vị tướng vĩ đại là chúng tôi có 300 người thiệt mạng, bị thương và mất tích trong vòng 4 ngày. Một nửa số trang thiết bị của chúng tôi cũng đã bị mất. Bức thư của đoạn nêu Bức thư được công bố bởi Grayzone, một blogger quân sự nổi tiếng và sau đó đã được gửi tới ông Oleg Kozemyako, người đứng đầu của vùng Primoji cách Ukraine hàng ngàn km. Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 7 tháng 11, Ông Kozemzako không xác nhận hay phủ nhận mức độ tin cậy của bức thư. Chúng tôi đã liên lạc được với các chỉ huy. Đúng là có tổn thất, có giao tranh nặng nề nhưng chúng khác xa với những gì được viết trong thư kia. Ông nói, trong một tuyên bố chính thức sau đó được hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ lữ đoàn 155 đã bị tổn thất nặng nề, vô nghĩa về người và thiết bị. Ngược lại theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 10 ngày Lữ đoàn này đã tiến được khoảng 5 km vào các tuyến phòng thủ của Ukraine và các chỉ huy đơn vị có năng lực tốt. Nhờ các mệnh lệnh, tài năng của những chỉ huy, tổn thất của lính thủy đánh bộ trong thời gian nhất định không vượt quá 1% sức chiến đấu và chỉ có 7% bị thương. Một phần đáng kể trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ. Phía Nga nhấn mạnh, hiện Ukraine chưa nói gì về bức thư trên. Giới chức Nga ám chỉ lá thư là một phần ở trong chiến tranh tâm lý và kêu gọi sự bình tĩnh, kiểm tra thông tin kỹ lưỡng từ người đọc trong bối cảnh hiện tại. Nga rút quân khỏi thành phố Kherson Tổng thư ký NATO chúc mừng Ukraine Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 9 tháng 11 đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi bờ tây sông Dnipro trước các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine gần thành phố Kherson, miền nam nước này. Đây là bước lùi đáng kể và có thể là bước ngoặt của xung đột. Ukraine phản đối một cách thận trọng trước thông báo này, nói rằng một số lực lượng Nga vẫn đang ở Kherson. Ông Mikhail Podolyak, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một tuyên bố với Reuters cho đến khi lá cờ Ukraine bay trên Kherson sẽ không có ý nghĩa gì khi nói về việc Nga rút quân. Thành phố Kherson là thủ phủ duy nhất của Nga giành được kể từ tháng 2 và việc từ bỏ một thành phố lớn như vậy sẽ là một trở ngại lớn đối với hoạt động quân sự của Moscow. Kherson là thành phố chính của khu vực cùng tên, một trong bốn khu vực mà Tổng thống Nga Putin tuyên bố sắp nhập vào tháng trước, mãi mãi tướng Sergei Suvovikin, Tổng chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine đã báo cáo với Bộ trưởng Shoigu rằng không thể tiếp tế cho thành phố Kherson được nữa. Ông nói rằng ông đã đề xuất xây dựng các tuyến phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro. Tôi đồng ý với quyết định của ông, Bộ trưởng Shoigu nói với tướng Suvovikin. Đối với chúng ta, tính mạng và sức khỏe của các quân nhân Nga luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cũng phải tính đến các mối đe dọa đối với dân thường. Hãy tiến hành rút quân và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo việc vận chuyển lực lượng, vũ khí và thiết bị qua sông Dnipro một cách an toàn. Thông tin về việc rút lui của Nga được đưa ra nhiều tuần sau khi quân đội Ukraine áp sát thành phố này và Moscow phải chạy đua để sơ tán hàng chục ngàn cư dân. Tướng Surovikin nói, Chúng tôi sẽ bảo toàn mạng sống của binh lính và năng lực chiến đấu của các đơn vị. Giữ họ ở bờ Tây là vô ích. Một số nhóm trong số đó có thể được triển khai trên các mặt trận khác. Phản ứng của NATO Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong chuyến thăm tới London đã hoan nghênh thông tin quân đội Nga rút khỏi Kherson và một lần nữa ghi nhận sự hỗ trợ quân sự đáng kể mà khối này cấp cho Kiev. Ông Stoltenberg nói, những chiến công, thành quả mà các lực lượng vũ trang Ukraine đang đạt được thuộc về những người lính Ukraine dũng cảm. Nhưng tất nhiên, sự hỗ trợ mà họ nhận được từ các đồng minh và đối tác NATO cũng rất cần thiết. Nếu các lực lượng Ukraine kiểm soát toàn bộ bờ Tây sông Dnipro, Pháo binh tầm xa do Mỹ cung cấp và bệ phóng HIMARS sẽ có thể tấn công các căn cứ và vị trí hậu cần của Nga ở bờ đông để mở đường đến Crimea. Các chuyên gia nhận định, nhưng quân đội Ukraine cũng có thể sẽ phải đối mặt với một số bẫy bom và có thể trở thành mục tiêu của các trận địa pháo Nga. Chúng ta không nên đánh giá thấp Nga. Họ vẫn có khả năng, ông Stoltenberg nói. Chúng ta đã thấy các máy bay không người lái. Chúng ta đã thấy các cuộc tấn công một tên lửa. Điều đó cho thấy lực lượng Nga vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại trong một diễn biến liên quan, phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga chỉ định, ông Kirin Stremosov đã bất ngờ qua đời ngày 9 tháng 11 trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong một video công bố chỉ vài giờ trước khi qua đời, ông Stremosov nói rằng quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn tình hình ở miền nam Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine hé lộ thế khó của Nga Dù Nga đang rơi vào thế khó và chịu tổn thất lớn trong chiến sự Nga-Ukraine, nhưng quốc gia này cũng đã hóa giải được một phần thách thức. Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố Nga tấn công Ukraine là một sai lầm chiến lược lớn, khiến Nga yếu hơn về mặt quân sự, kinh tế và địa chính trị. Trên thực tế, cuộc tấn công của Ukraine ở Kako vào tháng 9 vừa qua đã cho thấy thế khó của Nga. Khi các lực lượng của Nga dần mất đà trên chiến trường, Ukraine đã nắm lấy thế chủ động, giáng đòn quyết định vào quân đội Nga. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, ông Putin đã giải quyết những vấn đề này bằng cách ra lệnh tổng động viên quân đội một phần, đưa ra các hình phạt mạnh hơn đối với những binh sĩ đào ngũ hoặc đầu hàng và sáp nhập bốn khu vực của Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế Nga. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, GDP của Nga sẽ giảm 6% trong năm 2022, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của phương Tây đối với Nga sẽ hạn chế khả năng tiếp cận của nước này với các công nghệ và linh kiện quan trọng, khiến nhiều ngành công nghiệp của Nga điêu đứng, kể cả ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Lệnh cấm vận của châu Âu đối với dầu khí Nga khiến khu vực này phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm nguồn cung thay thế cho nhập khẩu năng lượng của Nga trong thập kỷ tới. Nhưng về dài hạn, châu Âu sẽ dần dần không còn phụ thuộc vào năng lượng của Nga, khiến nước này mất đi một đối tác tiêu thụ vô cùng lớn. Quân đội Nga hiện nay được đánh giá đang ở trạng thái không tốt. Chiến sự ngâu Ukraine đã tiêu tốn rất nhiều vũ khí và làm hao mòn một lượng lớn thiết bị quân sự của Nga, khiến Nga đang phải đàm phán mua vũ khí từ một số quốc gia. Bên cạnh đó, đến nay có khoảng hơn 80.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh với Ukraine. Càng kéo dài chiến sự Ukraine, Nga sẽ càng chịu thêm nhiều thiệt hại, nhất là khi Mỹ và phương Tây vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine những loại vũ khí hiện đại hơn, Tuy nhiên, nước này không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến sự của mình ở Ukraine. Mặc dù vậy, Nga đang tìm cách hóa giải những thách thức hiện nay. Chẳng hạn như với lệnh cấm vận dầu khí của châu Âu đối với Nga, thì nước này đã hóa giải bằng cách chiết khấu cao cho các đối tác nhập khẩu, như Trung Quốc, Ấn Độ để đẩy mạnh tiêu thụ dầu mỏ. Không những thế, Nga còn siết chặt hợp tác với Saudi Arabia để tác động OPEC cắt giảm sản lượng nhằm đẩy giá dầu lên, gây bất lợi cho Mỹ và phương Tây. Ngoài ra, Nga cũng đang thực hiện hóa giải thách thức hiện nay bằng nhiều cách khác. Bà Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên đại Tây Dương của Trung tâm An ninh Mỹ, cho rằng Nga càng nhận thấy sự bị tổn thương, thì sẽ càng cố gắng bù đắp bằng cách sử dụng đa dạng vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, sức mạnh và ảnh hưởng của Nga có thể bị suy giảm, nhưng điều đó không có nghĩa là Nga sẽ trở nên ít đe dọa. Hơn nữa, Nga vẫn là nước đi đầu trong lĩnh vực phòng không tổng hợp, tác chiến điện tử, vũ khí chống vệ tinh, tàu ngầm và các hệ thống tiên tiến khác. Mặc dù ban đầu có vẻ như Nga đã không sử dụng các hoạt động tấn công mạng, nhưng theo phân tích của Michael Joseph, Nga đã thực hiện gần 40 cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine trong 3 tháng đầu tiên của chiến sự Nga. Ukraine Ngoài ra, kho vũ khí hạt nhân của Nga cũng là lý do mà Mỹ và phương Tây luôn có bước đi thận trọng trong việc hỗ trợ Ukraine trong chiến sự này. Bà Andrea Kendall-Taylor cho biết, Nga có kho vũ khí hạt nhân đa dạng hơn Mỹ với nhiều loại vũ khí phi chiến lược khác nhau. Về mặt lý thuyết, dường như nước này sẵn sàng sử dụng những vũ khí đó hơn trong cuộc xung đột với Ukraine. Đến nay, sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây dành cho Ukraine là rất lớn. Chỉ riêng Mỹ đã hỗ trợ Ukraine hơn 45 tỷ USD và con số này sẽ chưa dừng lại. Sự hỗ trợ này đã giúp Ukraine không chỉ tự vệ mà còn phát động một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng. Dù Ukraine đang có một số lợi thế nhưng không dễ giành chiến thắng trước Nga. Do đó, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Bà Andrea Kendall Taylor cho rằng, ngay cả khi Ukraine và những đồng minh phương Tây thực hiện được mục tiêu nói trên của mình, Nga vẫn sẽ là một thách thức lớn đối với an ninh châu Âu.